À, chào các bác nhá Chào các bác đến với lại kênh youtube của shop bán phụ kiện săn bẫy nhá à, Thông báo với các bác có một lô hàng chim mồi giả Chim mồi giả bìm bịp nhá Bây giờ đang là mùa rộ Đang đánh bìm bịp rất là mạnh nhá Chim mồi giả bìm bịp Thế còn con này là con uh, gà đồng Bây giờ cũng nó bắt đầu vào mùa gà đồng Thì shop giới thiệu với các bác à, Con gà đồng này ấy, thì chỉ có một con thôi Bây giờ nó đang là đầu mùa Nó ít bổi hầu như là nó không có có một hai con thôi thì à, shop chỉ nhập được à, rất là ít à, hôm nay về được 5 à, con thì các bác à, mua mất bốn rồi tôi đã đóng hàng gửi bốn rồi bây giờ chỉ còn có một con này con này là con gà đồng nhé các bác nhé gà đồng này Đấy. đối với gà đồng này ấy, thì nó là 350.000 một con 350.000 một con à, các bác nghe thấy giá như vậy thì nói là sao lại cao thế bán đắt thế nhưng mà thôi các bác thông cảm nó đắt nhưng mà nó lại sắt ra miếng nhá các bác nhé hàng nó đẹp nó nuột nà nông ná đầy đủ đấy có mắt giả này các bác nhá đấy rất là đẹp luôn đây là con gà đồng hiện giờ chỉ còn một con thôi bác nào nhanh tay thì còn mà chậm tay thì sẽ không còn nhé đợi đầu hàng sau à, cơ bản à, hôm nay thì sẽ giới thiệu với các bác à, về cái con, à, con chim à, bìm vịt con bìm mồi nhé bìm mồi Đấy. Nhìn bịt môi, đợt này lô hàng về khá là nhiều. Nói chung là sẽ có mấy chục con đấy nhé, đủ phục vụ các bác uh, trong một bịp này. Đây. Đối với con bịp này ấy, thì sẽ là 300 nghìn Tôi vừa giới thiệu tôi vừa nói giá luôn để các bác nắm được. Các bác nào cảm thấy mua được thì là liên hệ với điện thoại của shop nhé. Còn cần tư vấn gì thêm thì cứ alo. Còn gọi không được các bác ờ, nhắn tin cho shop một cái, shop sẽ sắp xếp gọi lại. Nhiều khi là à, nhiều khách gọi quá là sốt trả lời không kịp thế đây là con bịp nhé đây. giới thiệu với các bác một nô hàng về rất là nhiều mấy chục con à, hàng thì nó là 300.000 một con 300.000 đã bao gồm cả phí ship rồi gọi là gửi đến tận tay các bác các bác mua hàng thì không cần phải đặt cọc nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán tiền cho người giao hàng thì các bác ờ, kiểm tra hàng thì các bác xem hàng thực tế khi các bác nhận được nó có phải như là lời quảng cáo giới thiệu của shop hay không nhé? đấy thì nói chung là bây giờ là có à, sao thì tôi nói vậy đấy nhá có sao thì tôi nói vậy hàng này là 300 nghìn một con một số bác cũng sẽ nói là nó hơi cao giá thế nhưng mà luôn luôn phải nhắc lại cho các bác đó là nó đắt thì nó lại sắt ra miếng nó đáng cái đồng tiền các bác bỏ ra nhé đấy các bác lại lưu ý kỹ như vậy thì con bịp một số con bịp thì nhiều chỗ chỉ bán có à, trăm tám hoặc là 200 nhiều khi là hai trăm rưỡi nhé như những cái hàng đấy thì ờ, shop lại không nhập tại vì nó rất là xấu nó rất là tệ các bác nhận được con đấy nhiều khi các bác nhìn đã chán mà là cho không không lấy nó gì trăm tám mươi hai trăm còn riêng cái con ờ, bịp mồi này thì các bác nhận được hàng là các bác hoàn toàn ưng ý rất là ưng cái bụng luôn không phải chê điểm gì nhá cái này ấy, và cái hình thức của con chim mồi giả bên shop ấy nó là con chim mồi thật là con bịp thật đây này người ta thịt xong bắt đầu thuộc nột ra nột ra nột nội tạng ra và nhồi bông Đấy, các bạn lưu kỹ nột ra nhồi bông đâm ra nó không có bị mất vệ sinh thế còn một số đơn vị là làm theo kiểu là tiêm hóc môn tiêm hóc môn nghĩa là con chim sống để nguyên như vậy à, tiêm hóc môn cho nó là nó sẽ đông đặc lại thì xong bắt đầu nắn theo cái ý mình muốn thì làm như vậy nó rất là độc hại nó rất là mất vệ sinh nhé các bác nhé thế còn con chim mồi giả bên xốp là con chim thật thuộc lột ra sau đó nhồi bông làm cái này thì rất là cầu kỳ cái đâm ra là là, là cái giá thành nhập vào cũng khá là cao các bác nhé khi nhập cao thì phải bán cao à, kiếm vài đồng à, gọi là mua sữa cho bé thôi đấy 300 một con nó đẹp khi nó đắt các bác bảo sẽ bảo là nó đắt đây tôi công nhận thế nhưng mà nó đắt nhưng mà nó đẹp nhé các bác nhé đấy, 300 một con bịp mồi hàng rất cực đẹp luôn hình thức mua hàng thì rất là đơn giản thôi à, các bác cứ gọi trực tiếp cho shop thôi gọi trực tiếp cho shop theo các số điện thoại kia à, sau tôi sẽ gắn một số điện thoại dưới màn hình các bác cứ gọi theo số điện thoại nhá hàng thì ship COD tới tận tay cho các bác các bác nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán tiền cho người giao hàng hàng này nó đồ hương hoa mong manh à, đóng đi cho các bác cũng phải đóng rất là cẩn thận để tránh cái tình trạng là vận chuyển nó bị bẹp nó bị hỏng Đấy hàng thì cực đẹp rồi các bác nhận thì các bác khỏi phải chê điểm gì rồi nhé hàng thì bao ship đi toàn quốc khắp mọi miền của tổ quốc đâu đâu các bác cũng mua được nhé à, đâu đâu cũng mua được rất là đẹp luôn à, lông lá đầy đủ tròn trịa mượt mà có mắt giả này Đấy. bác nhìn y như con thật luôn Thế một số các bác mà còn không chơi không bẫy có xem mấy clip trước của tôi ấy, cũng rất là ưng ờ, mua về làm cảnh làm kiểng ấy để trong tủ kính luôn nhá, rất là đẹp nhá đấy hàng uh, lột da nhồi bông đấy, an toàn không hề mất vệ sinh nhá rất là tốt nhá, đấy. rồi xin cảm ơn các bác đã theo dõi nhá à, shop chuyên cung cấp về các ờ, phụ kiện loa mồi loa bẫy cho các bác đi săn bẫy đam mê và điển hình đây là một cái con chim mồi giả nha các bác các bác dùng đây là đang mùa mình bịp thì các bác dùng con mồi giả này xong các bác đặt lên cái mẹt úp hoặc là đặt cắm thẳng xung quanh thì con bổi nó thấy con chim mồi giả này là rất là giống giống đặc với con thật thì nó ra vào nó đá thì nó sẽ dính cái bẫy của các bác nhá rồi rồi xin cảm ơn các bác hẹn gặp lại các bác trong những clip sau mọi thông tin các bác vui lòng liên hệ trực tiếp với số điện thoại nhá